mồi sụp quá sập mất một bền này tiếc quá nó mà đánh bên này thì thôi rồi Đấy, oánh nghề Mất thời gian quá đấy chú ạ Sập mất một bên này Cái này chỉ hy vọng nó đánh nó Vòng hết cái lồng ra vào gọi nhiều thế Gọi gọi một cuộc chứ Cần phải gọi hai cuộc nhỉ gọi một cuộc không nghe là thôi cố gọi cuộc hai cứ lên đây còn mồi rục nhiều nể luôn Dục nãy em sao còn dừng dám đánh đây Ta là Đấy, một nháy hơn từ bên này là đẹp bởi bên trái sập mất rồi thôi nhá đừng có mà chạy nhá mẹ nó ra mấy con chim sẻ đấy, rừng này cũng có chim sẻ cả mồi này cứ sục sục này không dám đánh luôn chắc lát phải mượn mồi thằng em đánh không con này chắc không dám đánh con ta là anh nhé mấy tiếng rồi ngấy quá đoạn mình chả quay cơ mẹ này không có đoạn sập cho anh em xem thì thôi cứ bắt được chim là ok này con mồi ta ra giúp nãy cơ mà 많이 ui giời ơi mấy tiếng rồi con này không vào cầu tự này đánh từ sáng sớm đến bây giờ này tệ quá con mồi thực chiến thì chết lâu rồi con tara này nó sục sạo thấy con rừng nó sợ Muy bien. sao máy cũng mờ mờ nhỉ nét mà quay vào đây là mờ này màu đầy phết Rồi, cứ thấy mờ mờ nhỉ video này ngồi điền ta là chuyên sục sạo mùi sục này còn ngoài hơi vị ngại rồi ôi rồi mồi đến này em sao mà con ngoài tập trung đấu được gần như con mồi tara của mình đi bấy con nào cũng dưới cơ nó hết dưới cơ nó nên là chim rừng đấu không sung được thằng ấy, máy đi. có dám nhảy vào không Mùi chơi chỗ này nó ngại mẽ rồi mũi rúc nhiều quá nó e rè luôn Ê Ê Hả? Thế rồi Đang quay Đang quay Anh nhìn có mắt đằng sau mà Thấy con cạnh lồng anh không? Soi đi Soi đi soi đi sụp ghê quá nó hơi ngại Trời Lé ra luôn ấy, mồi này Em đừng có mà căng quá Nó sợ ấy Làm gì mà căng Trêu tí thôi mà làm gì mà căng sông nữa rồi nào tổ hỏa nhập ma quyết mẹ tắt mạng ha mẹ mày tụ hỏi được ma nó đánh à hay cái gì đây xin điện thoại không kịp xem thôi tắt nha nào oánh đi mày cha nhà mày mày mặt này xuống đây xuống đây xem không sợ đâu bay lại về đây xuống xuống cái đường trước mặt kìa đó con không về đâu giờ chả thấy đấu rồi bay lên thoải mái mà lại về ngay à, thằng này điên lại nhảy mà kiểu nào chán chán này ừ. còn máy về cơ máy về là nhòi cổ xuống ngay mấy trên kia cũng thế nào mùi à ừ lúc về cạnh thì đôi nó thái độ nhưng mà mọi lúc thái độ thì nó rơi xuống lúc lúc nó vô chuẩn bị đến là con mồi con mồi đấy ta ta ta ta ta con mò à. <laughs> như vượt muối rồi xe đâu ấy xong ừ. mẹ nhà mày con hàng lợn này ngủ chưa ngủ chưa mất cả một ngày với mày lâu này còn mồi Thấy mồi mới vào được đấy Thấy mồi mới xong con mạnh kiếp này đấy Con Con này không dám đánh Đây